Để có được một nghề ổn định với lợi tức cao mà chỉ trong một thời gian ngắn, xin mời đến trường thẩm mỹ Jasmine, chuyên môn dạy về tóc, nail, facial và massage therapy. Trường thẩm mỹ Jasmine học phí nhẹ nhàng, có nhiều khách walk-in cho học viên thực tập, thầy cô dạy tận tâm, nhiệt tình và dễ hiểu. Trường lớp khang trang, nhiều máy móc tối tân, Trường thẩm mỹ Jasmine có lớp tiếng Việt, tiếng Anh phù hợp với từng học viên, tỷ lệ thi đậu rất cao. Trường thẩm mỹ Jasmine 5911 University Avenue Suite 318 San Diego 619 269 5720. Vâng thưa quý vị, à, quý vị vừa theo dõi phần video ngắn giới thiệu về trường thẩm mỹ Jasmine của chúng ta. Thưa quý vị, trong 3 tháng vừa qua, trường thẩm mỹ Jasmine đã đóng cửa vì đại dịch COVID-19 Ngày hôm nay chúng tôi xin mời quý vị gặp gỡ với hai vị đại diện của Ban Giám đốc trường Thẩm mỹ Jasmine để gửi đến cho quý vị cũng như là tất cả các anh chị em học viên những cái tin tức mới nhất về trường Thẩm mỹ Jasmine. À, bên Anh xin được giới thiệu với quý vị trước hết là thầy Kevin La, thầy là hiệu trưởng của trường Thẩm mỹ Jasmine Beauty School và bên cạnh đó là thầy Trung Nguyễn, vị giảng viên giảng dạy tại trường à, Jasmine. Trước hết Vân Anh xin chào anh Kevin và anh Trung. Yeah, dạ, xin chào uh, chị Vân Anh. À, chào Vân Anh và à, tất cả các à, quý vị của đài VNTV. À, vâng, à, thưa hai anh, chúng ta đã hơn 3 tháng shelter in place, tức là làm việc ở nhà, không ở trường thì đóng cửa. À, trước khi đi vào những chi tiết về sinh hoạt ở trường thì hai anh có thể chia sẻ với quý vị khán giả là trong hơn 3 tháng vừa qua um, những sinh hoạt của uh, hai anh như thế nào không có trồng cây có nấu ăn <laughs> hoặc là uh, tại vì bên anh biết là trong thời gian vừa qua nó có rất là nhiều người uh, đâm ra lại có thời gian để mà đeo đuổi những cái đam mê như là học đàn học ăn hai anh làm gì anh trồng cây ví dụ vậy Đúng. À, ờ, thì trong thời gian đó em uh, cũng uh, cái này cũng là một cái sự may mắn là yeah dạ em có cái thời gian uh, hang out với uh, gia đình uh, vợ đúng con. rồi uh, chia sẻ dù mình ở nhà mình không có đi ra ngoài nhiều nhưng mà uh, mình chơi những cái trò game với uh, đứa con mình ở nhà cái uh, không những gì em tập nấu ăn wow, hay quá <laughs> thấy em uh, em làm uh, vài món cái em để lên Facebook rồi đó đúng rồi uh, dạ, thì Uh, nó cũng vui dạ ừ. vâng nhưng mà lên cân tại vì mình cũng tập thể dục chút xíu ở nhà mà cũng không có được ra park hay được uh, ờ, yeah. Dạ. gym tập thể dục cho nên nó giới hạn chỗ đó uh, mà được uh, có một cái là được cơ hội uh, uh, hang out với gia đình mình với gia đình nhiều hơn hoặc là uh, thấy chung rất quý thì cũng chỉ ở nhà được vài hôm để làm những công việc sửa chữa cần thiết ví dụ như clean up cái gara của mình những cái nơi làm việc của mình đúng rồi phù hợp với phong thủy hơn nữa đúng rồi dạ vâng à, và, và thưa hai thầy cũng như là thưa quý vị khán giả được biết là à, trong suốt thời gian đóng cửa vừa qua nhưng mà cũng như là những trường học à, trường thập kỷ Jasmine Beauty School cũng có học online à, như vậy thì à, hai thầy có thể à, cho quý vị khán giả được biết là trong thời gian vừa qua à, chúng ta đã học à, học viên đã học online được bao lâu rồi và cái tiến trình học như vậy thì à, nó có những sự khó khăn như thế nào không tư dạ, hai thầy à, thầy Chung muốn trả lời trước rồi ờ, okay. à, trong vấn đề hồi mà khi mà mình ở nhà đó thì mình cũng có liên lạc với lại thầy hùng thì mình nói là tuy trường đóng cửa nhưng mà cái social distancing về vấn đề giảng dạy thì họ cũng cho phép nhưng yeah. Dạ. mà mình có đặt cái câu hỏi với thầy hùng là dạy online là dạy sao cái việc mở zoom mở đề đầu lên là xong hay sao thì thầy hùng nói không để thầy hùng hỏi cái bộ giáo dục vì những cái mình dạy online mình phải theo tất cả những cái luật lệ cái guideline của họ để mà học sinh khi nó hoàn tất những cái giờ học nó được hợp lệ để cộng vô những cái giờ khi nó vô trường nó đi thi thì thầy hùng cũng thức đêm thức hôm làm nhiều thứ thì giờ để nhường lại cái thầy hùng cái thủ tục nào đó thì cũng nói dạ yeah. dạ thì um, trong cái thời gian dịch này thì em theo dõi uh, tin tức uh, mấy cái announcement của uh, ông thống đốc uh, Newsom uh, và em uh, thường xuyên liên lạc với uh, Bộ Giáo dục của California uh, thì ban đầu uh, thì ông Newsom nói là mình chỉ ở nhà thôi mình không không được làm cái gì hết nhưng mà sau này uh, là uh, uh, Governor Newsom um, thông báo với uh, City San Diego thông báo là cho dạy online dạy trên mạng um, thì em mới hỏi là bộ giáo dục là phải mình phải làm sao thì bộ giáo dục mới cho một cái guideline một cái uh, cái hướng dẫn là em phải trước hết là em phải nộp đơn vô em xin phép thì em phải trình bày cái cách thức dạy sao giờ nghỉ sao dạy học sinh sao rồi chấm điểm sao rồi rồi um, cho học sinh cái giờ học làm sao nữa à, thì à, sau khi em trình bày hết với bộ giáo dục thì bộ giáo dục mới ờ, cho em một cái giấy phép là tạm thời dạy trên mạng thôi tới chừng nào mà uh, nhà nước uh, cho một cái announcement cho trở lại học uh, bình thường thì họ sẽ ngưng cái chương trình đó. Dạ vâng. Cho đến nay thì chúng ta đã học online được bao lâu rồi thì chúng? Theo em nghĩ là sắp sửa hai tháng rồi đó tháng dạ vâng dạ vâng À, và các học viên của ờ, chúng ta khi, khi mà theo học online đó thì uh, chắc chắn là sẽ có những cái bỡ ngỡ những cái khó khăn phải không thầy Trung và uh, cái sự mà um, hấp thụ và khi mà học đó, thì nó sẽ khác khi là ở trong lớp phải không thầy? Dạ. À, cái đó là chắc là đương nhiên rồi mình chỉ ví dụ một câu thôi nếu mà Vân Anh hát hay mà Vân Anh hát trước khán giả thật sự yeah. Dạ thì cái nỗi cảm hứng và sự tiếp nhận của hai bên rất là nhanh chóng và dễ hiểu còn nếu mình Vân Anh hát trên cái màn truyền hình TV với người ngồi coi hai cái khác nhau dạ vâng. đó là mình nói một lĩnh vực còn nói về bài cũng vậy khi mình giảng bài những ánh mắt nó không có sự tiếp xúc trực tiếp đó. nhiều khi họ không có concentrate không tập trung được nhiều cho nên mình phải theo dõi thường xuyên và nhắc nhở các bạn đôi khi các bạn ngồi mà không có ai thì cứ ngồi một mình nó ngủ nào không hay yeah. Dạ. đó là thì mình phải để pay attention từng cá nhân một và cái thứ ba nữa cái khó khăn đó là học sinh nhiều khi mới đầu tiên qua là không biết sử dụng computer có dạ. nhiều người sử dụng uh, cái, à, cái cái cái cái cái cái laptop mà nó không có camera cho dạ. nên mình không thấy hình mình nghe giọng thôi nhưng mà thường thường đó mình phải thấy hình yeah. biết người ta làm cái gì như vậy thì những cái khó khăn là về vấn đề technical thì ờ. nhưng mà bây giờ là các em nó ok rồi Dạ vâng à, và với những người học viên đã học đủ giờ rồi cũng ra là được đi thi rồi nhưng mà vì covid 19 thì hai thầy biết là sự gián đoạn này sẽ đến bao lâu những người học viên đó sẽ được đi thi để có bằng để đi làm việc không thưa hai thầy à, thầy muốn trả lời hay mình trả lời thầy dạ, cho em trả lời trước ha à, dạ câu hỏi đó rất là good à, chị Văn Anh um, thì uh, theo em biết là có một phần uh, mấy bạn đã có giấy uh, của thông báo của stable là có ngày đi thi rồi nhưng mà lúc mà cái vụ covid này nó xảy ra thì stable đã đích thân email từ mấy bạn nói là cancel hết là hủy hủy bỏ mấy cái ngày thi à, mà à, tuần trước cô đã liên lạc một phần lớn của mấy bạn là nói những bạn nào đã có đã đăng ký mà đã có ngày thi đã bị hủy bỏ thì stable sẽ cho đi thi sớm thì stable ừ đã thông báo là 29 tây tháng 6 Stable sẽ mở cửa ở ờ, cái uh, chi nhánh ở Los Angeles cho đi thi và bắt đầu tháng 6 29 tây là cho nên uh, um, có mấy bạn đã thông báo nhà trường là Stable đã liên lạc họ và cho ngày thi rồi mình cũng nhắn là khi mà cái uh, thường thường trước khi đi thi thì các em có khi ấy báo về nhà trường thì cái giấy đó là cái dự kiến cái ngày đi thi chưa chính xác 100 thì phải chờ cái giấy lá thơ màu vàng của từ state board nó gửi về nó xác định lại thì cái đó mới là ngày chính thức nhưng mà bởi vì cái covid 19 ấy, khi Tesco đổi ý không đổi ý từ cái thời trước kìa bây giờ thì không cho nên là thường thường mình cũng như thầy hùng cũng như là recommend học sinh khi nhận được giấy nên confirm là cái state board khi state board nó kêu là được không có sao hết thì là mình cứ tiếp tục thì hiện tại bây giờ sofa mình thấy là sức coi đi thi rồi thì mình nghĩ là mình không có gì trở ngại dạ vâng à, xin chúc cho các học viên đang chờ để thi để lấy bằng à, sẽ gặp được nhiều may mắn và tôi thấy thầy à, Vân Anh à, nghe và nhận được rất là nhiều à, những cái lời tâm sự của những người đang nghĩ rằng sắp bước chân vào con đường à, đến trường để mà học để mà trở thành người làm neo cũng như là những người mà đã học xong và đăng thi bằng nail rồi à, vì cái đại dịch covid 19 này cho nên à, cái cái ngành nail cũng như là ngành tóc cũng như làm thẩm mỹ gặp rất là nhiều khó khăn và điều đó mang đến một cái sự ờ, lo sợ cho những người ờ, ờ, đi vào con đường này thì hai thầy có một cái lời chia sẻ cũng như là à, quan tâm gì đến với các bạn đang có một cái nỗi lo lắng này thưa hai thầy à, thì cái này là có thể nói là lời khuyên của em uh, hơn là cái lời chia sẻ um, cho những bạn mà đã có bằng um, thì theo em nghĩ cái thời gian um, thời gian này uh, tiệm nail đã cho mở thì có một cái là mình làm theo quy định của nhà nước um, thì mình cũng có khách em em cũng có vài bạn có tiệm nail thì họ thông báo cho em biết là cũng đông lắm mà làm khách hàng um, thì cái lời khuyên của em cho mấy bạn là mình cứ làm theo cái cái cái quy tắc của nhà nước làm sạch sẽ cách ly uh, làm chỉ là hẹn thôi khách hẹn thôi thì mọi chuyện nó sẽ tốt đẹp và cái này chỉ là thời gian ngắn thôi ờ, chị Văn Anh thì vâng. theo em nghĩ là tương lai sẽ nhà nước sẽ có cái vaccine có thuốc trị đàng hoàng hết thì lúc đó mình cũng trở lại bình thường thôi rồi thì nói tới nhà trường thì em muốn uh, cho một cái uh, cái câu nói mà đặng uh, cho học sinh an tâm là nhà trường uh, theo dõi uh, mấy cái quy, quy định mấy cái hướng dẫn của nhà nước theo dõi sát lắm là tại vì sao mình muốn bảo vệ uh, sức khỏe an toàn cho học sinh mà cũng bảo vệ uh, sức khỏe an toàn cho thầy cô giáo uh, thì tụi em là làm đủ mọi cách để bảo vệ cho nhau dạ vâng cho nên cái lời khuyên của em là mấy bạn à, đừng sợ uh, tụi em hiểu uh, cái cái cái cái sự mà uh, uh, sợ lo âu của mấy bạn mà tụi em đã uh, theo dõi mấy cái chương trình mấy cái uh, guideline của nhà nước uh, cho nên tụi em là đã chuẩn bị hết chân cho mấy bạn này dạ vâng dạ thầy trung à, mình nói hơi xíu xíu chút xíu này thôi đó là con người ta sống có số mình nói về phong thủy thì khi mà muốn mình biết là muốn có số sống lâu kéo dài này nọ hết thì cái cung phúc đức mình rất là quan trọng mình thấy vậy trở lại cái vấn đề ở đây mình theo những cái guideline cái quan trọng nhất là muốn không bị thì mình phải theo những cái chuyện vệ sinh và an toàn cá nhân là chuyện đề phòng của mình trước tiên đó đã nhưng trong trường trong quá trình các em học trường đã chỉ làm thế nào làm thế nào trong vấn đề health and safety trước khi dịch vụ covid 19 nhưng mà nhiều khi các em không ý thức được đi ra ngoài cái khách đông nhảy khách chủ tiệm thì thấy cái này nó bắt làm mình nhảy qua những cái bước đó thì có thể là mình take cái risk là không tốt nhưng mà nếu mình follow những cái điều gì mình học ở trường chỉ cần trễ khoảng 10 phút 15 thôi nhưng mà nó an toàn kinh khủng cho nên khi mình dạy hay cái gì đó thì ở ờ, hiện tại bây giờ quý vị thấy không rửa tay 20 giây có được có thời gian ngâm chân trong nước quạt phải là 10 phút ấy, sorry ờ, khử trùng nước quạt là 10 phút để nó giết tệ nọ trước khi người khác sốt cho nên thời gian nó bị lùi lại chút xíu nhưng mà xếp thì là... Vâng, à, lời cuối Vân Anh dành cho thầy Trung và thầy Kevin gửi lời đến tất cả học viên cũng như quý vị khán giả à, tính hợp Vân Anh mấy cái học trò mình nó hay hỏi Vân Anh cái này nè nó nói đi đường lúc nào cũng thấy wash hand wash hand nó về nhà nó không có rửa chân có được không <laughs> đúng rồi thầy dạ ok thì cảm ơn Minh Anh rất là nhiều chúc Vân Anh cũng như là à, các thẻ các đài à, các khán giả của đài VNTV được dồi dào sức khỏe và luôn luôn giữ sức khỏe à, giữ khoảng cách à, 6 feet và luôn luôn là sức mạnh lúc nào cũng vượt qua mọi khó khăn về kinh tế cũng như về sức khỏe nói chung là trong trong thời gian này ai ai cũng uh Ờ, có cái uh, lo âu của uh, cá, cá nhân của họ mỗi gia đình nhưng mà um, không biết nói tiếng việt làm sao là em có cái tự tin có cái faith của mình là cái chuyện gì nó cũng uh, sắp đặt rồi uh, cho um, thì giống thầy trung nói gì đó là cá nhân mình những cái guideline mà vệ sinh thì mình theo uh, mình làm theo là một hai á, là mình phải có cái uh, cái tự tin uh, tin tưởng về uh, phía trên đã sắp đặt mọi chuyện tốt cho mình cho nên uh, thì lo thì lo chứ em không dám nói là đừng có lo nhưng mà có một cái là cái đường dài là mọi chuyện sẽ um, uh, trở lại bình thường dạ, yeah. Dạ. Vâng. và cho nên um, um, mình sẽ gặp nhau và vui vẻ một ngày nào nữa là uh, đi nhạc hội đồ rồi chung chúng đúng rồi nghe, nghe thầy trung hát với lại nghe thầy chung đàn Cảm ơn quý vị khán thính giả đã, đã à, theo dõi buổi uh, trò chuyện với lại ban giám đốc của trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School. Xin chúc cho trường thẩm mỹ Jasmine Beauty School thầy cô và tất cả các anh chị em học viên uh, sẽ gặp được nhiều may mắn trong những ngày sắp tới. Cảm ơn và xin thân ái chào tạm biệt. Cảm ơn. Dạ, cảm ơn.